Hello xin chào các bạn chào bạn quay trở lại với kênh h long TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng về nhé kênh của mình chuyên chia sẻ về phong thủy tử vi trọng đời và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip Đấy, thì các bạn thấy clip của mình hay ý nghĩa mình các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay mình quay trở về vấn đề mình giải đáp về cái vấn đề của các bạn đang quan tâm đó là về cung cung quan hệ vợ chồng nhiều người bảo là xem hết cân thầy này thầy kia thì mỗi một thầy là cái cung mệnh khác nhau Đấy, cung khác nhau Đấy, thì hôm nay mình sẽ lý giải tại sao nó khác nhau Đấy, nó khác nhau ở chỗ nào cung mệnh tại sao nó khác nhau làm nữ khác nhau như thế nào thì mình chia sẻ thì vậy mình cũng uh, hai ngày hôm nay mình đã ngồi mình nghiên cứu và đã tìm ra cái câu trả lời cho các bạn tại sao là ở trên mạng xã hội hiện nay thì là nhiều người chia sẻ những cái um, hình ảnh về cung mệnh của cung phi nam nữ nhiều người có tin là nó là đúng nhưng thực sự ra là nó đúng đúng đúng tùy theo từng từng chi tiết từng phái khác nhau thì hôm nay mình lý giải luôn thì hôm nay thì ngày hôm nay hai ngày hôm nay mình đã đọc ra mình đã lập ra tất cả các cung này tất cả cái cung này là cung uh, cung tử vi trọng đời đây, đây là cái tử vi lý số trọng đời là cung này là gọi là cung uh, chọn đời mà cũng gọi là cái cung quan hệ vợ chồng ở trong các cung này nên là mình đã lập ra từ năm 1960 cho tới uh, ờ, 2010 kéo dài đến 2010 nhé 2010 Đấy, mình đã chia sẻ trên kênh của mình rồi nhá thì hôm nay mình sẽ lý giải cho các bạn về cái vấn đề như thế này có người nói là cái tuổi 1987 à, 1987 thì à, nam là cung khảm nữ là cung càn. nếu đúng của nó là nam cung khảm và nữ là cung càn, đó là theo tử vi lý số chọn đời thì chúng ta phải dựa vào cái đó cái này chúng ta xem tuổi vợ chồng quan hệ vợ chồng mới đúng Đấy. thế còn cái bảng này mình chia sẻ cho các bạn luôn ở cái bảng này, này. đây ở cái bảng này 1987 này Đấy, 1987 này Đấy. cái bảng này á, là chỉ là xem về là cung khỏe mận khỏe mận có nghĩa là là là hướng nhà xây đây là cái khỏe mạnh của hướng nhà xây chứ không phải là cung phi nam nữ ở trên đây đề là cung phi nam nữ thực thực chất ra là không phải là cung phi nam nữ nó là cung nó là cung khỏe mạnh cung khỏe mạnh của phong thủy hướng nhà xây nhé phong thủy hướng nhà xây nhé đấy thì mình xem đây là là cái cung 1987 ờ, này là đinh mão này là cung là khỏe tốn tốn mộc nam là tốn mộc nữ là là là khôn thổ nhá nam khôn thổ đây đây nam là tốn mộc này đúng rồi nam tốn mộc nữ là khôn thổ thì nó mới đúng nó mới gọi là cung nó mới, nó mới gọi là khỏe mạnh chứ không phải là cung không phải là cung nhá không phải là cung này đây, xem nào thấy không tốn này khôn này Đấy. thấy chưa nam này đây một chín Đấy, bạn thấy chưa? Tốn này, khôn này. Đấy, các bạn để ý đi. Đó là tốn khôn các bạn thấy không? Đấy. Thì các bạn lưu ý một điều rằng là chúng ở cái kênh của mình đây mình chia sẻ là là về phong thủy tử vi trọng đời thì dĩ nhiên là cái sách của mình là xem từ cái ờ, cái cung chọn đời nhé. thì mình cho các bạn xem ở đây luôn là 1987 là đinh mão này nam là cung gì nhá đây 1987 đây 1987 này nữ là cung càn này các bạn thấy chưa 1987 này cung càn này đấy, có nữ nhé nữ là cung càn 987 là cung càn đấy đó là cung càn thì ở đây là mình đã cũng đã chia sẻ bạn là 19 này 1987 này đây 1987 này ha là cung càn thấy chưa 1987 nữ là cung càn đấy thế còn nam nam ở đây là cung khảm Tôi cho các bạn xem luôn nam 1987 Nam 1987 nói có sách mắt phải có chứng cho bạn để các bạn biết là đây 1987 là cung khảm này Đấy, này cung khảm này bạn thấy không 1987 không 1987 Nam là cung khảm này Đấy. đây là tử vi lý số chọn đời nhé Nam là cung khảm đấy các bạn lưu ý một điều rằng là như vậy rồi thế còn mà 1988 1988 của Lam Mạng đó là cung ly nhé đó là cung ly này ở đây mình cũng đã chia sẻ này 1988 là cung ly này Lam Mạng là cung ly này Đấy, Lam Mạng là cung ly nhé còn à, à nữ là cung đoài nữ 1988 nữ là cung đoài nhé thì ở đây mình chưa chia sẻ luôn là 1988 là cung ly mang mạng này à, cung ly này nam mạng 1988 cung ly nhá đấy rồi mình sẽ xem cho nữ chia sẻ bạn bè xem cho nữ là cung đoài này 1988 88 đây cung đoài có phải không đây 1988 này các bạn thấy chưa cùng quài 1988 này Đó, nữ mạng nhá nữ mạng này 1988 này đây là cung đoài nhá đây là cung đoài đó các bạn thấy chưa cùng một tuổi cùng một tuổi một mạng nên tại sao tại sao nữ một cung khác nhau mà nam lại một cung khác nhau đó, 1988 là nam cung ly nữ cung đoài ừ. thì cái này á nó thiên về là thiên can địa chi số lượng số chỉ, số chỉ lượng nặng nhẹ khác nhau Đấy. rồi là nó liên quan đến là cái trái đất chúng ta trái đất chúng ta các nhà nghiên cứu học cũng không ai khẳng định rằng là trái đất chúng ta quay đều hay là quay không đều nhưng theo mình nghiên cứu thì nó là trái đất chúng ta quay không đều trái đất quay không đều nên sinh ra con người chúng ta cũng không có ai là hoàn hảo trái đất quay cũng không cũng không tròn được Đấy, nó quay không đều quay tròn nhưng mà quay không đều Đấy, nên là nó đều có sự chân lật giữa ngày và đêm rồi là có những năm 12 tháng và năm 13 tháng thì tại vì sao tại vì trái đất nó quay không đều thì dĩ nhiên là có năm 13 tháng đấy nó sinh thêm vậy như vậy đó rồi trái đất nó quay không đều thì có tháng như là có tháng thì là ngày dài hơn đêm có tháng thì lại đêm dài hơn ngày đó thì nó mới sinh ra nó nó mới, nó mới, sinh ra là cái cung của chúng ta nếu mà xét về cái cung nó lật đó, bị bị sai lật với nhau là ở cái um, xem ở cái um, phong thủy xem về cái phong thủy hướng nhà xây thì tại vì nó liên quan đến 8 hướng nó liên quan đến 8 hướng nó liên quan đến 8 hướng để xây nhà thì trái đất quay như thế này thì ở đây thì nó chỉ lật cái cái cái à, cung của tám hướng này nó sẽ lật nó sẽ lật với cung tử vi trọng đời nó sẽ lật tại vì là mình tính theo là phong thủy phong thủy à, hướng nhà xây thì phải theo trái đất thì theo góc độ của trái đất quay thì trái đất quay lật thì dĩ nhiên cái cái cung của một tuổi nào đó nó cũng sẽ lật nó cũng sẽ lật với cái cái cái cái, cái cung chọn đời của mình nên các bạn phải hiểu là do trái đất quay nó bị chậm Đấy, trái đất quay không đều nên là nên là cái cung mận của con người nó cũng không đều nó không tương xứng với nhau là do là do cái góc lật của nó tại vì trái đất có 8 tám hướng như thế này có 8 hướng như thế này thì trái đất quay không đều thì dĩ nhiên là cái cung với quẻ mận của một tuổi nào đó sẽ bị lật có tuổi sẽ trùng mà có tuổi sẽ bị lật nên là các bạn không nên thắc mắc các bạn các bạn nên thắc các bạn hay thắc mắc là nó ở cái chỗ này nó do là do trái đất chúng ta quay không đều trái đất quay không đều lên là cái cái quẻ mận này là quẻ cái cái quẻ mận của hướng nhà xây sẽ có những tuổi không trùng với cung tử vi trọn đời của mình cái cung tử vi trọn đời của, của mình là ai đã một con người đã sinh ra là đã có cung tử vi trọn đời rồi nhưng về phong thủy hướng nhà xây thì nó phải tính theo trái đất nó quay trong một năm 36 ngày thì nó quay chậm hay quay nhanh quay đều hay không đều thì nó phải dựa theo vào cái bằng tính này nên chúng ta phải xem cái hướng nhà xây chúng ta là phải xem cái cung của trái đất quay chứ không phải là xem xem ờ, vào cái cung của cái cái, cái, cái tử vi trọng đời cái ờ, cung của tử vi trọng đời chúng ta là chỉ để xem là quan hệ vợ chồng có nghĩa là xem cái cung đó để kết hợp tuổi người vợ và người chồng lấy với nhau hợp hay không mà ở cái cung qua tám cung quan hệ vợ chồng của tử vi lý số lý số chọn đời nhá Đấy, thế còn ở trong đây là ở trên mạng xã hội hiện nay đang có ra một cái bảng như thế này nó có một bảng này là bảng cung phi nam nữ nhưng thực chất ra cái bảng này không phải là bảng cung phi nam nữ cái bảng này là bảng là quẻ mận của tuổi hướng nhà xây thôi nhé đây này những cái tuổi này là đây này cái này thì tính về là, là của em hướng nhà xây là đúng nên là có nên là nhiều thầy sử dụng cái cái quẻ mệnh cái quẻ mà cái, cái phong thủy hướng nhà xây lấy thành làm luôn cái cung phi nam nữ luôn là sai thì tại vì sao tại vì có những thầy là chỉ xem về phong thủy chứ không xem về cung quan hệ vợ chồng nên người ta lấy cái này ra tính luôn cái cung quan hệ vợ chồng Đấy, nên là nó sẽ bị sai lệch nên chúng ta không nên cái sử dụng cái bảng này cái bảng này không phải là bảng cung phi nam nữ nhé chia sẻ bạn luôn cái bảng này ở trên Google hiện nay xẹt ra là đây không phải bảng mà bảng cung phi nam nữ nó là bảng khỏe mệnh của từng tuổi về hướng nhà xây thôi về hướng nhà xây nhé nên các bạn lưu ý mình ở trên mạng xã hội hiện nay là không nên sử dụng cái bảng này để xem cung phi nam nữ vợ chồng cưới gả mà nên xem cái cung này là sai hết nhé nên chúng ta lưu ý rằng một rằng cái này chỉ xem là xem để biết là cái người đó thuộc quẻ mệnh gì về cái cái cái cái cái, cái, cái ờ, hướng nhà xây thôi đây là cái quẻ mệnh để xem hướng nhà xây này quẻ mệnh hướng nhà xây nhá đó bạn lưu ý một điều rằng là như thế chia sẻ bạn luôn ở như ở đây là 19 1991 ờ, là tân mùi là nam mạng là cung càn mà nữ mạng là cung khảm 1900 91 mình sẽ xem luôn 1991 này tân mùi nè tân mùi là cung khảm là cung khảm là nữ mạng này nói cung khảm là nữ mạng đây này 1991 còn chưa này, này. 1991 này đấy là cung khảm này 991 là cung khảm đó là đó, đó là nữ nữ mạng nhé còn nam mạng là cung càn mình tìm cho bạn là xem cung càn là nam mạng về cung càn 1991 của nam mạng là cung càn đây đây nữ mạng khám nam mạng cung càn 1991 này là cung càn này các bạn này nhé bạn thấy chưa 91 nhé đây là quận Nam mạng là cung càn này Đấy. nhưng ở đây á, về cái quẻ mận của nó thì lại là quẻ mận của của của của, của 1991 đó là là ly hỏa nhá ở đây này 1991 là ly hỏa nè ly hỏa này đấy ly hỏa là cung ly nhé cung ly ở đây á, thì có nghĩa là cung ly là hướng chánh nam này là hướng nhà xây là cung ly này cung ly này cung hướng chánh nam này đó đấy đấy thì còn à, còn à, là là nam nhé lữ là khỏe mận là càn kim nhé lữ là cái càn kim thì cung càn ở đây là càn kim đây đây càn kim đây càn kim nó là tây bắc cái hướng tây này hướng bắc này cái cung càn đây nè, cung càn đây đó là hướng tây bắc hướng tây bắc đó thì ở đây là mình chia sẻ luôn nè ni hỏa nè đây cũng ni nè chia sẻ đây nè các bạn thấy cái dấu sao mình đánh chưa đây nè ở đây nè đấy cái này nè là thuộc về quẻ mệnh của hướng nhà xây chứ không phải xem về cung phi nam nữ nhé đấy cái bảng này là cái bảng cái bảng này là bảng à, xem về quẻ mệnh phong thủy hướng nhà xây chứ không phải là xem cung phi nam nữ ở cái bảng này ai mà hiện nay ai mà đang tra cứu về cái bảng này đã xem cung phi nam nữ là sai hoàn toàn nhé quan hệ quan hệ qua tám cung quan hệ vợ chồng là không nên xem cái cung này không nên xem cái bảng này nên cái bảng này là sai bảng này chỉ để xem phong thủy hướng nhà xây thôi nhé đó rồi chia sẻ với các bạn luôn thì tại sao là còn cái cung 8 cung quan hệ vợ chồng mình xem cho các bạn luôn 8 cung quan hệ vợ chồng ở đây nói thì cho chia sẻ bạn luôn ở đây đây ví dụ như ở đây là cung tốn này, này cung tốn này chia sẻ bạn luôn ví dụ như cung tốn mà kết người chồng cung cung tốn mà đấy vợ cung khảm là săn khí này người chồng là cung tốn mà lấy vợ cung khảm mà săn khí để mình xem có phải không nhé người chồng cung tốn mà lấy vợ cung khảm là săn khí nè các bạn xem trong sách nè đấy chưa chưa này săn khí nè chồng cung tốn nhá đây chồng tốn nè đó, chồng cung tốn mà lấy vợ cung khảm này là săn khí nè bạn thấy chưa đó đây có cái biểu đồ đây là cái biểu đồ chính xác nhất rồi ví dụ như ở đây á, là cung tốn này mà lấy vợ cung ờ, lấy vợ cung đoài đi là lục xác này. này cung tốn này cung tốn này lấy đội vợ cung đoài là lục xác này mình sẽ xem các bạn tốn mà lấy cung đoài đâu đây tốn này các bạn xem đi này tốn lấy đoài này đây chồng cung tốn này lấy vợ cung đoại là lục sát này Đấy, nói là nói xóa sắt bắt cái trứng nhá đấy rồi tiếp theo người vợ mà cung tốn lấy vợ cung càn là họa hại này tốn này càn này này cung tốn này lấy vợ cung càn này là họa hại này đấy tốn này này tốn với cạn hỏa hại này thấy chưa tố này đây đấy, cùng tố này đây vợ cùng cùng loài là họa hại nhá cũng cũng càn nhá là cùng càn họa họa hại nhá tốn đây vợ càn họa hại thấy chưa đấy. rồi tiếp theo ở đây vợ cung tốn mà đây vợ cung ly là thiên y là chồng tốn với vợ ly này này đây tốn này đây là cung tốn nhá lấy vợ cung ly này đây cung ly đây tốn chồng tốn lấy vợ cung ly là thiên y này ở trong sách đây đây nó ghi là thiên y này cho các bạn xem nói có sách thì phải mắc có chứng đây thiên y đây này các bạn thấy chưa Đấy, chẳng cũng tốn chưa Đấy, thiên y chưa còn thấy chưa đấy cung ly là thiên y chứ chưa Đấy, chồng cung tốn mấy vợ cung ly này là thiên y này đúng không đấy là thiên y rồi chồng cung tốn mà lấy vợ cung cấn là tuyệt mận này tốn này, này. cung tốn này lấy cung cấn này là tuyệt mận này cung tốn này chồng tốn mà lấy vợ cung cấn thôi cung cấn này là tuyệt mận này đấy, cho các bạn xem luôn này cung cấn này các bạn thấy chưa tốn này đấy, vợ cùng cấn này nó tuyệt mận thế chưa các bạn thấy chưa đấy đó bạn thấy chưa tuyệt mận rồi cuối cùng là chồng cung tốn mà nên vợ cung tốn là phục vị này đây là chồng cung tốn này tốn đây mà nãy vợ cung tốn này chồng tốn này nãy vợ cung tốn là phục vị này cho các bạn xem luôn ở đây là phục vị này thấy chưa Đó, chọn cũng tốn tốn lấy tốn nó phục vụ ấy chưa Đấy. đó cho lên cho lên là các bạn lên xem tử vi trọng đời qua 8 cung qua 8 cung quan hệ vợ chồng ở cân của mình là chính xác nhất mình dám nói là cái cân của mình về phong thủy của 8 cung quan hệ vợ chồng là chính xác nhất nói thì hiểu sách nó xuống ở đây tất cả nó nằm ở trong đây đấy là tám cung quan hệ vợ chồng đấy, thì các bạn lưu ý một điều rằng là là là, là mình xem đây là đây là qua tám cung quan hệ vợ chồng mình xem một cái biểu đồ này để chia sẻ cho bạn là tám cung quan hệ vợ chồng tốt hay xấu nó nằm ở ở cái biểu đồ này rồi là tám hướng xây nhà tốt hay xấu mình chia sẻ bạn về phong thủy hướng nhà xây qua tám qua 8 uh, ờ, hướng bốn hướng tốt và bốn bốn hướng xấu là ở trong cái ở trong đây mình sẽ mình chỉ cần biết cái cung của bạn là cung gì thì mình sẽ đoán được là bạn sẽ xây nhà hướng nào cho chuẩn xác nhất chính xác nhất đấy thì đó là mình đã chia sẻ xong cho các bạn về mình đã lý giải xong về tại sao tại sao là có người là sử dụng à, cái cung quan hệ vợ chồng nó lại sai như thế thì ở trên mạng xã hội hiện nay thì cái cung này cái cung phi nam nữ này là không phải cái cung phi nam nữ này không không thể nào xem cho tuổi vợ chồng kết hôn được nó chỉ là quẻ mệnh để xem hướng nhà xây mà thôi hướng nhà phong thủy nên là những ai mà đăng lên cái này thì đã tính sai đã tính sai về là cái cái cái, cái phong thủy nó sẽ khác cái cung phong thủy sẽ khác với cung cái cung trọn đời Đấy. rồi các bạn nhé lưu ý một điều rằng là các bạn không nên xem cái cung mà tử vi tử vi lý số của năm ví dụ như năm 2018 là tuổi này tuổi gì cung gì cung gì hay 2019 tuổi này cung gì cung gì cái cung nó cũng không đúng cái cung của từng năm cũng không đúng người ta tính cũng không đúng nên là các bạn lưu ý một điều rằng là cung quan hệ vợ chồng chỉ xem là ở cung tử vi lý số chọn đời thì nó mới đúng chứ còn các bạn mà xem ở trên mạng xã hội hiện nay là mấy cái cung phi nam nữ này rất là chúng ta để lưu ý một điều rằng là xem như thế này là sai hết tất cả trên mạng xã hội hiện nay là cái cung là sai nên ở đây mình đã hai ngày hôm nay mình đã đã chia sẻ xem xem đi xem lại để tính toán ra thì thì mới biết là ở trên mạng xã hội hiện nay cái cung nó là cái cung về phong thủy mà nhưng mà người ta không biết người ta sử dụng luôn cái cung quan hệ vợ chồng luôn đấy rồi là một số người là đăng cái cung quan hệ vợ chồng của từng năm lên mà các bạn mà mà mà lấy cái cung quan hệ vợ chồng từng năm mà để mà kết hợp kết hợp đương duyên thì lại càng sai nên là các bạn lưu ý một điều rằng là chúng ta lên là xem là tử vi lý số chọn đời cái cung chọn đời thì nó mới đúng được nhé nó mới đúng được thì ở đây nó mình đã chia sẻ cho các bạn xong rồi đó nó là về tử vi lý số trọng đời ở đây là cái cung ở trong cái tử vi này là tử vi trọng đời này những cái cung này nó mới gọi là chính xác này Đấy, cung vẽ chính xác và mình ở trên cái kênh của mình đã hôm nay mình đã up lên rồi mình đã up lên là cái cái những cái những cái năm này đây những cái năm này từ 1960 cho đến 2020 là cung phi nam nữ nhá mình để ở dưới là qua tám cung quan hệ vợ chồng là cung phi nam nữ này các bạn lưu ý một điều rằng là nên xem ở cái ở cái này là chính xác nhất rồi nhé mình đã mình đã đã đã đã, đã đập ra một biểu đồ và tính toán đi qua toán lại rồi là ở cái cung này là cung phi nam nữ vợ chồng chọn đời Đấy, còn cái bảng này ở, ở trên mạng xã hội hiện nay là chỉ dùng được cho phong về phong thủy về về quẻ mệnh phong thủy hướng nhà xây thôi nhé nên không nên áp dụng cái cái bảng này để tra cứu cung phi nam nữ là sai hoàn toàn sai hoàn toàn nên chúng ta lên tra cái bảng như thế này đây là mình đã đặt ra này đấy là chúng ta sẽ xem vào đây để biết được cái cái cung cái cung tử vi trọn đời của mình là cung nào nhá đó thì hôm nay mình đã lý giải xong rồi tại vì là cái cung phi nam nữ nó sang đặt ở nhau là do cái trái đất nó quay không đều có năm 12 tháng có năm 13 tháng thì dĩ nhiên là nó ừ. thì dĩ nhiên là tám cái tám cái ờ, cái hướng này nó sẽ bị lệch tám hướng phong thủy này đông tây nam bắc tây nam tây bắc đông nam đông bắc là nó sẽ bị lật ở, ở cái này nên là cái cái quẻ mệnh này nó sẽ bị thay đổi lật với cung lật với cung tử vi trong đời đấy thì đó thì mình nói thì các bạn nên lưu ý một điều rằng là chúng ta xem là phải xem cho kỹ là phải biết được cái cung chính xác của mình là cung gì thì hôm nay mình đã chia sẻ xong mình đã lập xong mình đã chia sẻ lên rồi thì các bạn lưu ý hãy xem ở cái cần của mình thì sẽ biết chính xác nhất là cung tử vi trọng đời của mình là cung gì nhé đấy cũng có cũng có tuổi là cung của tử vi trọng đời sẽ trùng với quẻ mận hướng nhà xây nhưng mà cũng hiếm cũng có nhá chứ không phải không có Đấy, tại vì trái đất nó quay không đều mà nên là sẽ có cái không đều có cái không đúng có cái sẽ trùng có cái không trùng mà có cái sẽ trùng Đấy, thì bạn lưu ý một điều rằng nhớ như có có một số bạn bảo là tại sao là cùng một tuổi người nam và người nữ cùng một mạng một tuổi mà tại sao nó cái cung lại khác nhau xin thưa nam và nữ nó đã khác nhau là nam với nữ rồi một người âm và một người dương nhưng nó đã khác nhau về khác nhau về cái số chỉ nặng nhẹ thiên can địa chi nó đã khác nhau rồi đấy bạn lưu ý một điều rằng nam là dương mà nữ là âm dĩ nhiên nó phải khác nhau nhé nếu các bạn không tin thì các bạn cứ để ý thì các bạn có thể đem một người nam cái số cái sự sức chiều cao của một người nam bằng với chiều cao của một người nữ và cái và cái năm sinh cũng bằng nhau luôn đi mình cho luôn bằng năm năm sinh bằng nhau thì các bạn thử đem hai người đó lên cân thì dĩ nhiên là sẽ có chân thật Đấy, cái chiều cao bằng nhau cái năm sinh bằng nhau nhưng mà cân lên thì dĩ nhiên có người nặng ký hơn có người nhẹ ký hơn đó thì các bạn phải lưu ý một điều như vậy thì nam với nữ sẽ khác nhau nam là nam mà nữ là nữ nam là dương nữ là âm thiên can địa chi cũng khác nhau Đấy, tại sao nó có à, đại hải thủy rồi là hải trung kim là kim bạch kim hay là đại nâm mộc rồi là đấy, đại nâm mộc đấy, rồi là à, à, đại trạch thổ hay là lộ bàn thổ đó nó tùy theo chúng ta nên chúng ta phải lưu ý một điều rằng là lên xem quan hệ vợ chồng là hãy xem tử vi lý số chọn đời ở cái cung tử vi lý số chọn đời ở cái cân của mình mà mình chia sẻ là đã hoàn chỉnh xong ngay trong ngày hai ngày hôm nay mình đã chia sẻ đã làm xong cho cái cân của mình đã hoàn thiện coi như là cái cân của mình về cung phi nam nữ là đã hoàn thiện về tử vi lý số tử vi phong thủy hướng nhà xây của từng tuổi cũng đã xong đã hoàn thiện hết tần tật không có gì sai cả nên là các bạn xem ở cân mình thì cứ yên tâm là lo đúng thôi nó, nó chính xác rồi đấy. đấy thì các bạn nên lưu ý rằng chứ không phải là một thầy một mỗi một thầy một sách khác nhau không phải thì tại vì người ta tính người ta tính ờ, cái cái cái cái cái, cái quẻ mệnh gồm chung với cung phi nam nữ là sai Đấy, nó hai nó hai cái phái khác nhau một phái là cũng trọn đời và một phái là hướng nhà xây Đấy, là nó sẽ khác nhau với cung phi nam nữ sẽ khác nhau nên là không thể gộp chung được giống như là nam là nam và nữ là nữ chứ không phải không thể nào là nam với nữ là một được nhé yeah thì các bạn sẽ lưu ý một điều rằng như vậy thì hôm nay mình đã hai ngày hôm nay mình đã lập xem đi xem lại ở trên mạng xã hội rất là nhiều cân để xem được cái cái cái, cái cung phi nam nữ đúng hay sai thì thực sự ra hôm nay mình đã lý giải ra được là do cái cung phi nam nữ ở trên mạng xã hội hiện nay nó dùng chung cái cái quẻ mận phong thủy hướng nhà xây lấy luôn làm cái cung chọn đời cho cho các tuổi như vậy là sai hoàn toàn nhé Đấy, thì cũng cảm ơn cũng có một số khán giả đã đã nhắn tin cho mình đã gửi mail cho mình bảo là tại sao là cái cung phi nam nữ hiện nay thì ở trên mạng xã hội hiện nay thì nó tùm lum hết trơn ấy. người thì thì thế này người thế kia thì không biết đâu một lần thì không thì trong ngày hai ngày hôm nay mình đã làm ra mình đã kiểm tra và kiểm chứng lại mình đã đúng là như các bạn đã nói thì mình đã hôm nay mình đã chứng thực và đã làm ra mình đã cái biểu đồ cho cái cân của mình là hoàn thiện Đấy, thì cũng cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cân nên là cũng giúp cho mình là nhận ra được cái sự khác biệt đấy, khác biệt của các cân đấy, à, trên mạng xã hội hiện nay thì nó, nó, nó đúng là phức tạp đấy, mỗi một mỗi một cân thì nó chia sẻ thì nói chung là đúng nhưng mà đúng chia sẻ đúng nhưng mà về phạm trù nó lại không đúng mỗi một phạm trù thì dĩ nhiên nó phải khác nhau chứ không phải là dùng chung được tất cả đấy và thì đó là hôm nay mình đã chia sẻ xong cái ờ, về cái ờ, lý giải xong về cái ờ, cái cái cái, cái cung phi nam nữ hiện nay của các thầy mỗi thầy một sách nó khác nhau nhé thì mình đã lý giải xong rồi thì rất là mong các bạn ủng hộ cân và chia sẻ cái cái cái cái, cái, cái clip của mình cho mọi người cùng xem để cái cân được phát triển thì mình sẽ động lực làm nhiều cái clip hơn nữa và tìm hiểu nhiều hơn nữa trong sách kinh Phật trong cái cái cái cái, cái kênh trong cái à, những cái à, sách mà bên được viết bằng chữ Hán dịch sang à, tiếng Việt chúng ta để chia sẻ bạn các bạn đọc và tham khảo nhé và, và rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ, ủng hộ kênh để kênh được phát triển nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé